Ngồi Duy Nhật Để biết là hôm nay Bếp có mã số là KGD800SL Đây là cái nội thất bên trong của bếp Thì tiếp theo tôi sẽ đóng nắp bếp để cho các bạn có thể xem ngoại thất bên ngoài của bếp Xong rồi tôi sẽ test tất cả những tính năng của bếp cho các bạn được xem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 các bạn chỉ việc kéo như thế này đặt thực phẩm các bạn nó sóc lát mỏng á vào bên trên vỉ đây và cho bạn trong cái nướng thôi rất là tiện lợi các bạn không mất thời gian và công sức để đốt lửa than đây là mâm và vỉ thì bằng nóc cả thì tính năng đầu tiên mà tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó, đó là cái tính năng khóa ga khi mà lửa tắt thì tôi sẽ mở cùng lúc là hai bếp nấu đây à, và một bếp nướng đây các bạn có thể nhìn thấy ờ, ngọn lửa xanh rất là đẹp thì tiếp theo ờ, tôi sẽ vặn nhỏ cả ba ngọn lửa này lại để có thể dễ thổi để thao tác tính năng là khóa ra khi mình lửa tắt cho các bạn được xem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 để các bạn có thể sử dụng trực tiếp mà không cần đến pin đây biết bên cháo của tôi đã giảm nhỏ hơn lửa ra đây vì nó đạt đến nhiệt độ cao thì đọc bên cháo của tôi đây là 280 đây đọc biến phảo của tôi là 320 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí á, mà cái nhiệt độ sẽ khác nhau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 hay ví dụ nó khóa ga đây công tắc của tôi vẫn mở bình thường đây thử thử nguồn ba v các bạn xem đây các bạn sẽ ghi gỗ điện và ghi ờ, tiếp vào ghi nguồn dây chờ của sẵn không biết đây đây tôi sẽ đưa ra bên ngoài hết đây biết sử dụng nguồn 3V hoạt động bình thường thì bếp này nó chỉ tích hợp những tính năng an toàn cơ bản thôi nên sẽ không như tính năng hẹn giờ nấu và nướng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 thì với cái bếp này đây các bạn sẽ được tặng kèm cặp pin đi kèm với bếp đây cặp pin kèm với bếp thì đây sẽ là cặp pin dự phòng để các bạn có thể sử dụng trong những cái trường hợp những cái trường hợp chẳng hạn như là bị ờ, cúp điện mất điện đó, thì các bạn không mới sử dụng nguồn 3 này thì các bạn sẽ ờ, lắp cặp pin này vào để mà sử dụng ở đây thì sẽ có nắp che đầu chia lỗ bằng nóc đây với là nắp che này thì các bạn có thể nấu nướng thoải mái thời gian dài mà không sợ xảy ra cái tình trạng nó bị mục xét bởi như là những người lắp sắt đây loại lắp sắt đây khi mà các bạn sử dụng thời gian dài đó, nó sẽ bị mục bởi như thế này còn với là nắp nóc này thì các bạn có thể sử dụng thoải mái mà không lo về cái vấn đề đấy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 thì lúc đó các bạn có thể rang xào thoải mái như món ăn mà các bạn cần đến nhiệt độ cao mà không sợ cái nhiệt độ bị kìm hãm lại Để biết tôi đã tự động ờ, khóa ga đi sau với ờ, thời gian hẹn giờ cho nó cắm đây bây giờ khóa ga công tắc vẫn mở đây thì cửa hàng rẻ hơn phía mãi của chúng tôi có hệ thống phân phối bếp ga nội địa nhập trên khắp toàn quốc thì quý khách hàng thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các tỉnh thành